Đây là bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn. Chúng ta mua của cá nhân Nguyễn Thị Hằng, mua nguyên vật liệu về nhập kho, thanh toán ngay bằng tiền mặt bởi vì đằng sau bảng kê có phiếu chi đi kèm. Chúng ta nhập kho bởi vì đằng sau bảng kê có phiếu nhập kho đi kèm. Mua nguyên vật liệu nhập kho thanh toán ngay bằng tiền mặt không có thuế thì các bạn hạch toán nợ tài khoản 152 và có tài khoản 111. Thao tác trên phần mềm Visa như sau. Chúng ta vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua hàng hóa. Chọn một mua hàng trong nước nhập kho và tích vào không có hóa đơn, thanh toán ngay bằng tiền mặt. Nhà cung cấp là Nguyễn Thị Hằng. Lý do các bạn ghi là mua nguyên vật liệu nhập kho. Ngày hạch toán, ngày chứng từ là ngày trên bảng kê, mùng 1 tháng 3. Xuống phần hàng tiền, cột mã hàng, chúng ta lần lượt lựa chọn các vật tư mua về nhập kho. Thứ nhất là bún 11 kg, các bạn phải nhớ chọn đúng đơn vị tính. Vì ở đây bún là nguyên vật liệu nhập vào kho do đó các bạn phải chọn kho 152, nợ 152 có 111. Thứ hai là rau cải 5,5 kg. Đơn giá là 15.000. Thứ ba là ngô 9 gói đơn giá 19.800. Và lần lượt các bạn cũng chọn đầy đủ tất cả các nguyên vật liệu mà chúng ta mua về theo như bảng kê ở trên giáo trình. Hạch toán xong thì các bạn kiểm tra tổng tiền hàng 827.200 bằng với lại tổng tiền thanh toán ở trên bảng kê. Đúng rồi, thì chúng ta nhấn gất để hoàn thành việc hạch toán. Ở đây do khi hạch toán, bảng kê nhập kho thanh toán ngay, do đó phần mềm đã tự động cập nhật cho các bạn phiếu chi đi kèm và đồng thời làm giảm quỹ tiền mặt. Do đó phiếu chi đằng sau bảng kê các bạn không cần phải hạch toán nữa. Đồng thời chúng ta chọn mua hàng trong nước nhập kho thì phần mềm cũng tự động cập nhật cho các bạn phiếu nhập kho đi kèm. Do đó phiếu nhập kho ở đằng sau bảng kê này chúng ta cũng không cần phải hạch toán. Hạch toán xong đóng lại. Phần mềm cập nhật chứng từ trong phân hệ mua hàng, tác mua hàng hóa dịch vụ chặn kỳ các bạn cần xem nhấn lấy dữ liệu. Nếu như hạch toán sai thì các bạn click mở chứng từ ra, nhấn bỏ ghi và nhấn sửa, sửa thông tin đúng thì nhấn cất. Đối với mua nguyên vật liệu nhập kho cần lưu ý thì các bạn sẽ phải chọn đúng đơn vị tính và điền đúng số lượng đơn giá và cũng phải chọn đúng tên hàng hóa, dịch vụ, nguyên vật liệu. Tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về hạch toán bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn trên phần mềm Mira.